Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha mọi người Nói chung thì ờ, ở cái buổi video này thì Khải cũng đã hy hục cả buổi trưa cho đến buổi tối Nói chung thì mất cả một ngày Và Khải ép được full đồ nghe mi Cho anh em xem cái đồ nghe mi nè Bao tay nè, áo nè, đai lưng nè Full đồ nghe mi nha mọi người Giày nè, nón, đây Hồi trưa thì Khải ép được bao tay à, ờ, 28 với lại ờ, sinh lực lực mà Khải đó giá ghẹ Khải lấy bao tay này Khải đó giá ghẹ 81 gaming thì khả lấy bàn tay này rồi cái đai lưng thì khả ép được 29 thôi đó, 21 29 sinh lực lực bắt pin chưa rồi áo 40 30 sinh lực lực đó iPhone ngon hơn chính <laughs> cũng tương đối thôi em cũng không ngon gì lắm cũng tương đối thôi rồi đôi giày 40 30 sinh lực lực đó ok chưa em thấy ưng ý chưa nón 40 25 40 số lượng lực đó. nói chung thì cái dòng uh, ờ, thể lực thì khải không quan trọng em tại vì con nghe mi là nghe mi bút, nghe mi theo xe thôi khải không quan trọng lắm nên là cỡ nó nè nên là tầm này là ok lên đảo được rồi đó full sẽ đồ đẹp chưa quá đẹp 25 40 40 30 40 30 29 29 ok man ok bây giờ khải sẽ lên đảo nhé nè khải sẽ lên đảo ờ, cho nó bằng sẽ đồ này mới này vào cho nó trong đó quá hiệu quả luôn quá hiệu quả luôn đó chỉ cần lên xét đồ không mà khả tốn sáu viên thủy tinh đi Tờ, tốn tất cả phút sáu uh, viên tinh hồng hết nè <clears throat> rồi hiện tại cho anh em xem đối kháng cái kháng này tại bây giờ kháng đó 75 cộng 5 57 đúng chưa 75 cộng 5 57 rồi vô này vô này vô này vô này vô này vô này 75 cộng 6 Ôi 75 cộng 6 75 Ôi ôi Hàng dài ai chịu nói nè Trời ơi nó trâu Phải dài vậy nè mà Đó em thấy tăng, tăng cường thêm cái lượng 1 phần, 1 phần trăm kháng lôi Và tăng cường thêm uh, ờ, 57 lên 75 là hơn hai mươi mấy con thủ một lý Đó em thấy ok chưa Giờ em mới trâu chưa Trời ơi Ai chịu nói Ai chịu nói với em Ai chịu nói với em anh em Hiện tại bây giờ thì cái cái nón này thì Khải sẽ kiếm một cái gia chuyền ờ, kháng cảm mọc Khải mang vô rồi lấy dòng 540 nữa là xong đó dây kháng cảm mọc lấy dòng 540 nữa xong rồi nè vũ khí cho anh em xem xét đồ nè full <laughs> đồ đó, đó hiện tại thiếu cái dừng mọc nha đó đó trầu vài đái luôn ok chưa đó nhấn 130 nhấn thì chữ nhấn nó đẹp hơn ngập bội đó ok chưa còn nếu như khải không có cái chừng không có cái trường bọc thì khải mang cái cái gì ta khải mang ngọc bội làm chậm đỡ thử kích ngồi 130 rồi ngồi 130 khải vứt luôn rồi vứt ạc nào rồi rồi nhưng mấy món đồ này thì đỡ vứt cho xe thôi hoặc làm cờ lon thôi. rồi ok quá tuyệt vời quá trâu nè ok là khải tăng này đẹp chứ quá đẹp luôn nè cái đồ này thì quá đẹp rồi rồi giờ phun máu nè đó khi mang những chuyện mọt vào thì hiệu ứng lên được 70 à, chậm 70 chậm này nè kèm với thanh âm thì ạc này lên được một à, một trăm chậm một trăm 150 chậm nha mọi người một trăm 150 chậm thì đủ hiệu ứng rồi nha nè dư hiệu ứng rồi nha nè một trăm 150 chậm đó rồi cố gắng mang những chuyện mọt nữa xong rồi anh em xem video này thì đừng quên uh, cho video uh, link đảo của người mì này một like chia sẻ cho anh em đó excel của khải đó khải sẽ xuống dưới khải soi đồ tiếp tục excel khải cho anh em xem à, có gì thay đổi được không ok xong nha mọi người kháng cả 42 nè full tại uh, này full vào một tịch à full vào một tịch nha anh em ơi của bạn ấy rồi đây khải sẽ cho anh em xem uh, tiếp tục búp tiếp theo của khải đây đây là nguyên dàn xe của khải nha mọi người mối tiếp theo của Khả đây à, ngày mai thì nếu mà chuyển phái thì Khả sẽ đón đường môn về phái khác đây anh em em đọc đây đây là xem em đọc đây xem em đọc nha anh em em đọc bùa nha 25 40 kháng hỏi 25 40 chón à, áo 40 25 40 đai lưng 25 40 khăn băng chống độc vào tay 1340 Một tay này mua cá rưỡi dạng thì khoảng hai kim khá là rẻ Đủ hiệu ứng là được nè, được phòng thủ Đôi giày 40, M Và đôi à, đôi giày này Khải bỏ có một thị tinh thôi nè, nó có 24 thôi một thị tinh là nó xịt Nếu mà ba thị tinh là lên nè Nếu hai hoặc ba thị tinh là lên nè Rồi, anh em xem video này thì đừng quên uh, cho Khảo like chia sẻ nha Đây, ạc chính ở đây nè ạc <laughs> chính bất ổn ạc chính đây chính hay làm vụ người đó gia chuyên này kích dòng làm chậm này hay là 40 áo hàng chính thì xịt tề le 40 40 20 rồi 19 40 OT 23 20 rồi uh, giày thì 22 40 nói chung là hàng chính này hồi trước khải ép khải ép khải khải ép test thôi nè ờ, khải cái dòng này thì có chỉ một thị tinh thôi nó có ra hai hai mươi thôi nếu mà khải bỏ hai thị tinh hoặc ba tinh là lên 25 rồi đó đôi giày này cũng vậy khải bỏ chỉ một thị tinh thôi nó ra hầm hai rồi nè còn tầm này thì mình đã ép quen rồi nè những dòng quan trọng này nọ thì mình cứ ít nhất phải một đến 3 thì tinh rồi nè đó. những dòng áo này mất 3 thì tinh này đó rồi dòng đai, giày này cũng mất 3 thì tinh này mới lên được kháng lôi 30 nè chứ nếu mà sơ hở chỉ một hoặc hai là có thể hai mấy thôi không nhiều rồi ok anh em xem video cho một like chia sẻ nha Khải đi lấy cho chị nhân cái mi em mày, Ui, ngoài này quá trâu Kháng quá trâu luôn nè Quá trâu luôn lùm gia truyền ra sẽ được 75 rồi Gia truyền được 72 Lùm gia truyền ra được 72 không được 75 12 không được 75 Đó, đẹp không 72 lượng kháng lôi nhiều Lượng kháng lôi được 15 cộng 4 Ui, kháng lôi 75 cộng 6 luôn Nếu mà khải mang gia truyền kháng lôi cao cao thì có thể lên 75 kháng lôi khải có thể lên 75 cộng 7 nè nè có thể lên 75 cộng 7 nè nếu mà khả mang chuyện kháng lôi nữa nha là gia, gia truyền chưa mang này đó nếu khả mang chuyện kháng cả kháng lôi nữa có thể lên 15 cộng 7 phá gương thôi đẹp không anh em ơi ok anh em xem video đừng quên cho khám lại nha khải kim có khải có một giải truyền kháng lôi cao lắm tranh thần thù tìm mô bạch hồ dương sắc bốc trời mây huyền đinh mật đạo phủ vây những trí trai không thể phai ok để đổi cho anh ghẹ đi để anh ghẹ đây. ghẹ đâu thương dương bán ngựa đổi cho này giá chuyện kia trước phải làm phôi đó rồi trước khi làm phôi đó rồi 25 phối rồi nữa mà <coughs> khi nào cần đâu lại <coughs> bánh vòng đồi gì à ok lên đổi luôn nè khá là trâu bỏ bớt 10 phòng thủ cũng được nè bỏ bớt 10 kháng cả 10 à, dạ, dạ, dạ. Để lá kháng lôi 75 cộng 8 Để lá kháng lôi 75 cộng 8 nha nè lấy kháng lôi 75 cộng 8 bỏ cái này đi lấy dòng làm chậm 2.5% để tí nữa rồi ok nói chung ở tâm này thì khai đổi là khai mang gia truyền 30 vô thì được 75 cộng 8 ít nhất phải 75 cộng, lá, cộng 8 thắng luôn theo khai dự đoán là vậy ba tọa đồ đây nè nghe nó biết tọa đồ rồi nè 140 188 đi 140 188 mới giao dịch được <laughs> nó phải qua góc này mới giao dịch được nè qua góc đó mới giao dịch được bang trời đang chạy vãi nồi ok đó rồi chuyển thẳng lô 30 thôi kích được dân làm chậm 40 nữa rồi ok men vô 75 cộng 7 anh tháo cho chị nào về 75 cộng 6 hay là hay là lấy 75 cộng 6 mà đặt uh, 120 làm chậm anh em 75 cộng 7 mới 80 làm chậm thôi 80 làm chậm được rồi giờ cho nó trong 80 làm chậm đi ui <laughs> trâu vãi đáy thấy không quá kinh hồn rồi ok anh em xem video này thì đừng quên cho dàn xe khả một like chia sẻ nha em ơi à, ít hôm nếu mà ok thì khả sẽ lấy một set đồ cho ạc à, ờ, phụ cờ lon bên kia nữa hiện tại đã đủ ba món rồi ba set rồi thêm một set là đủ nha nè anh em đang xem đừng quên cho đăng, đăng nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo nha anh em à, lần sau có ép món đôi giờ khả sẽ lên video tiếp theo cho anh em xem